à, mắm tôm ha không có bỏ anh gọi em có mắm tôm có không gì vậy <laughs> ồ chào chị đang quay lọc lọc một một cung quá tuyệt vời chảo lấy bỏ đường chưa chưa đâu quên đấy ai, ai, ai, à, đường kia kìa ai bỏ đường